cả chỉ là ý nghĩ Tác giả Aloha Tuấn Tập 2 Nguồn gốc của mọi khổ đau Sự an lạc và hạnh phúc như ông nói Có phải là một niềm vui? Vui hay buồn là cảm xúc An lạc và hạnh phúc không thuộc phạm trù của cảm xúc An lạc và hạnh phúc đến từ một nguồn năng lượng nguyên thủy và nó chỉ được sinh ra khi vắng bặt suy tưởng trong tâm trí Khi suy tưởng còn tồn tại Thì an lạc và hạnh phúc không thể lộ diện ra được Ông đang ngộ nhận giữa niềm vui với sự an lạc và hạnh phúc đó Ông hãy nói cho tôi hiểu rõ hơn sự sinh khởi của cảm xúc được chứ Một con người bình thường Cảm xúc được sinh khởi ra bởi sự tổ hợp năng lượng của các đám mây ý nghĩ Ví dụ như Đám mây ý nghĩ tiêu cực quá Như những suy tưởng hơn thua Tính toán, đố kỵ, ganh ghét vân vân Năng lượng của đám mây ý nghĩ tiêu cực này tích tụ lại Sản sinh ra cảm xúc khó chịu Sân si, nóng giận, bức xúc, buồn bực, buồn bã, rủ rượi Lan man hay buồn chán cuộc đời Không có động lực sống Đám mây ý nghĩ tích cực Được sinh ra từ những suy tưởng tích cực như phải trở nên thành công và hạnh phúc, phải giàu có. Mình tin là mình làm được, cuộc sống luôn biết cố gắng, sống phải có trách nhiệm, tư duy giàu có, vân vân. Những dòng chảy ý nghĩa tích cực này, sự tổ hợp năng lượng của nó cộng lại sẽ tạo thành những cảm xúc tích cực. Ví dụ như niềm hân hoan, niềm vui, trạng thái năng động và hoạt bát, cảm thấy tích cực, cảm thấy có động lực sống, yêu đời, hưng phấn, sự an lạc và hạnh phúc chỉ diễn ra khi vắng mặt cả dòng suy tưởng tiêu cực và cả dòng suy tưởng tích cực đúng không thưa ông? Chính xác vậy Và vắng mặt luôn mọi suy tưởng không xếp vào đâu Không gọi tên được nữa Những suy tưởng tinh vi, siêu hình Và vắng mặt luôn sự tồn tại của chính ta nữa Một ví dụ để tôi có thể hình dung và thấu hiểu được chứ ạ à? Ông có thể hiểu như sau Giờ hãy nhìn lên trên bầu trời Đám mây ý nghĩ tiêu cực là lớp mây đen Đám mây ý nghĩ tích cực là lớp mây trắng Những suy tưởng tinh vi không xếp vào đâu Là những màn mây nhỏ gọn thưa thớt Khi vắng sạch hết mây trắng mây đen Mọi lớp mây thưa thớt gọi là trời quang mây tạnh Mà khi trời quang mây tạnh Thì ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi xuống trái đất Và ánh sáng mặt trời nó giống như là sự an lạc và hạnh phúc Đây chính là những lý do vì sao bạn mua sách trực tiếp từ Lê Dung sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn mua trên Tiki, Shopee hay TikTok Shop. Bình thường, để một cuốn sách trên con Tiki, Shopee hay TikTok Shop về với tay người đọc thì người bán phải chịu các phí sau. 1. Phí sàn 2 đến 3%. 2. Phí thu nhập cá nhân 2 đến 3% phí marketing nếu như chạy quảng cáo hoặc phiếu giảm giá cao nhất cũng chỉ 5%. Bạn mua tại link Dung gửi hoặc đăng ký trực tiếp từ Dung thì người bán sẽ cắt giảm được toàn bộ chi phí trên. Bởi vì Dung chính là cộng tác viên chính thức của tác giả mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào bạn nhé. Vì vậy các bạn sẽ được giảm 10% đối với hai bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ và bộ giác ngộ bí mật tối cao. Cụ thể là Tất cả chỉ lấy nghĩ giá bìa là 1 triệu 544.000 giảm còn 1 triệu 390.000 chọn bộ 4 tập. Giá ngồi bí mật tối cao giá bìa là 1 triệu 188.000 giảm còn 1 triệu 069.000 chọn bộ 3 tập. Khi bạn nhận được sách, bạn sẽ thấy các cuốn sách được đựng trong một cái hộp xinh xắn trông rất lịch sự như thế này. Các tập sách được in rõ nét trên giấy dày, đẹp và bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Ngoài ra, có dây rất tiện lợi để bạn đánh dấu những trang sách đã đọc. Trong sách còn có những sơ đồ hình vẽ trực quan giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng và thẩm thấu minh triết tốt hơn là việc nghe chúng. Ngoài ra bạn còn được Dung tặng 500 ebook kinh doanh và đầu tư. Từ chính Dung thêm vào nhóm Facebook của tác giả, nhóm Zalo để cùng nhau học tập và cập nhật những thông tin mới nhất về các cuốn sách sắp được xuất bản hay các khóa học sắp được tổ chức. Và tất nhiên rồi, Dung sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Thật tuyệt vời phải không ạ? Hãy liên hệ với Dung để nhận được các ưu đãi trên chỉ mua sách nhé. Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.